nhẹ nhẹ bước qua xuân hôm nay đã về mai đào khoe sắc đón chờ mùa yêu này đã về đây xuân đang đến bên em tình ta trao sẽ ấm nồng ta hân hoan khúc ca đón mừng chào một mùa xuân mới mùa xuân mới đón xuân bên anh cùng nghe khúc nhạc mừng năm mới đến trái tim nhộn nhịp nói lời yêu thương xuân đã đến tô màu muôn sắc hoa cánh mây vàng lộc biếc đã xuân sang gió nhẹ nhàng như ánh nắng tỏa dịu em bên anh mùa xuân yêu dấu mùa xuân đã